Ok hello, chào mừng tất cả anh em quay trở lại với kênh Tiếng bóng đá cũng như là cái kênh uh, Tiếng số kèo nhé. Thì anh em hãy để lại cho Tiếng hai cái lượt đăng ký theo dõi hai kênh này để cho để cho Tiếng có thêm nhiều động lực để ra thêm nhiều video nhận định cũng như là đưa lên các mã kèo sắp tới cho anh em tham khảo nhé. Ok thì quay trở lại với cái video này, Tiếng sẽ tiếp tục nhận định và phân tích thêm cho anh em một cái trận đấu tại uh, uh, Elgo À, đó chính là trận đấu tại bảng D nha anh em, trận đấu giữa cái thằng Armenia với uh, Thổ Nhĩ Kỳ thì cái trận đấu này được diễn ra vào lúc 0 giờ ngày 26 tháng 3 cũng như là khuya ngày 25. Đấy. Thì uh, trước khi mà đến với video nhận định và phân tích về trận đấu này thì anh em hãy cùng tiến đảo qua về cái uh, đội hình ra sân của hai đội trước nhé. Thì cái thằng Armenia sẽ ra sân với cái sơ đồ là 343 À, cùng với đó thì Thổ Nhĩ Kỳ sẽ ra sân với sơ đồ là 4312 này và hai cái tiền đạo chủ lực của cái thằng Thổ Nhĩ Kỳ đó chính là Unan cùng với uh, Turoglu thì uh, đây chỉ là cái, cái đội hình ra sân dự kiến mà nhà mà mà các chuyên gia nhận định đưa ra cho anh em tham khảo mà thôi không có gì chắc chắn ở đây cả đấy và tiến sẽ cho anh em xem thêm về cái đội hình mà được triệu tập của hai đội nhá đây thì trước tiên là đội chủ nhà Armenia thì Armenia được FIFA xếp hạng ở thứ 95 thế giới đấy chỉ hơn Việt Nam hai ba bậc gì thôi anh em ở và hiện tại anh em xem này thì cái thằng uh, à, Armenia này uh, à, trận đầu tiên uh, tại vòng loại uh, Elgo đã được thi đấu trên sân nhà và cái đội hình được triệu tập của uh, uh, cái đội bóng này có cái sự xuất hiện của tiền đạo dự bị tiền đạo này tiền đạo dự bị cho Bayern anh em đó chính là Leon Ranos đấy tiền đạo trẻ à, còn lại các cầu thủ còn lại dường như à, cũng đều thi đấu tại các câu lạc bộ uh, châu Âu nhưng đều nằm trong các câu lạc bộ vô danh nên uh, chắc chắn là nhiều anh em cũng không biết đến uh, các cầu thủ này cho nên Tiến cũng không nói nhiều về các cầu thủ còn lại nhé. Và đáng chú ý nhất đó chính là cái trường hợp của Leon Ranot đang thi đấu cho Bayern Munich, đó tiền đạo trẻ của uh, uh, Armenia. À, còn về đội khách, còn về đội khách uh, Thổ Nhĩ Kỳ. Về đội khách Thổ Nhĩ Kỳ thì được FIFA xếp hạng 44 thế giới và Thổ Nhĩ Kỳ bỏ xa cái thằng Armenia này đến uh, 51 bậc trên uh, cái bảng xếp hạng. Đấy. Và Thổ Nhĩ Kỳ đã uh, có được cái sự uh, góp mặt của uh, Under, tiền đạo Under của uh, Olympion này đó ngoài ra còn có Unan hay là Tosun của các câu lạc bộ hàng đầu châu Âu này đó và cái tiền vệ tiền vệ đáng chú ý nhất của Thổ Nhĩ Kỳ đó chính là uh, à, Kahanoglu đó tiền tiền vệ của Inter Milan cùng với Guler của uh, câu lạc bộ Thổ Nhĩ Kỳ nữa này đó bên cạnh đó còn có Otkan của Dortmund rất nhiều rất nhiều tiền đạo đáng chú ý nha anh em đặc biệt là hậu vệ của uh, các cầu thủ Thổ Nhĩ Kỳ thì có được uh, Demiron của Atalanta rồi Soyuncu của Leicester đấy ngoài ra còn có được Kelly của Goma nữa này à, thì đa số nhìn sơ qua về tổng thể các uh, cầu thủ đến từ câu lạc bộ Thổ Nhĩ Kỳ đến từ đội tuyển Thổ Nhĩ Kỳ thì có một cái uh, uh, chiều sâu hơn cũng như đang thi đấu ở nhiều câu lạc bộ uh, có tiếng tâm và có cái nền tảng nó nó chất lượng mà nó tốt hơn nhiều so với cái thằng chủ nhà Armenia đấy thì đó chính là cái uh, cái đội hình được triệu tập uh, của hai đội nha anh em thì anh em xem như để tham khảo thôi vì hiện tại tiếng nhận định cũng như phân tích cho anh em cái trận đấu này khá là sớm nên chưa có được cái đội hình ra sân chính thức của hai đội đấy cũng như là chưa biết được là là cả hai đội chơi với cái sơ đồ nào và có tung cái có đội hình mạnh nhất hay không hay là là sẽ uh, chơi với cái lối chơi như thế nào đấy tốt nhất thì trước giờ bóng lăn đi trước giờ bóng lăn trước một tiếng đồng hồ lúc đó tiến sẽ đẩy những cái ma kèo chuẩn hơn lên nhóm cho anh em theo ok cho anh em hiện tại thì uh, tiến cũng lên video và nhận định phân tích cho anh em trận đấu này khá là sớm cho nên những má kèo mà tiến chuẩn bị đẩy lên cho anh em chỉ là những má kèo ở mức tham khảo thôi nha đấy thì à, à tiến cũng sẽ cho anh em xem qua về tỷ lệ kèo mà nhà cái đã đưa ra trong cái cuộc đấu đầu này đây thì à, nhà cái đã đánh giá đội khách thổ nhĩ kỳ à, với cái cửa trên rất là cao khi mà chấp đội chủ nhà Armenia với mức chấp là 1.25 này còn một hòa cùng với đó là 1.5 cả chặn đấy bên cạnh đó còn có mức tài xỉu cả chặn là hai hòa 2.25 cùng với 2.5 thì với cái mã kèo này với cái mã kèo này thì tiến lại ờ, ưu tiên ưu tiên cho anh em chọn đội chủ nhà Armenia nhé đấy thì vì sao vì sao ưu tiên cho anh em chọn chủ nhà Armenia được chấp 1.25 thì anh em hãy cùng tiến đảo qua về cái phân tích cũng như nhận định về cái trận đấu này trước nhé đây thì uh, trước tiên thì anh em nhìn vào cái bảng đấu này thì có thể thấy là uh, tại cái bảng này thì có tia chính là cái đội mà là ứng cử viên cho cái ngôi đầu bảng tại cái bảng D đấy ngoài ra còn có thổ nhĩ kỳ và xứ Wales chính là hai cái đội bóng còn lại để cạnh tranh cái vị trí thứ hai và giành cái quyền đi tiếp vào vòng trong đúng không anh em đấy còn cái phong độ xét về phong độ thì trước tiên anh em có thể xem về đội chủ nhà anh bạn về đội chủ nhà uh, Armenia thì chủ nhà Armenia trải qua cái chuỗi trận không hề tốt cho lắm khi mà có đến uh, Ờ, có đến tổng cộng là 7 thất bại một trận hòa và chỉ có được hai chiến thắng ở 10 trận ờ, thi đấu gần nhất trên mọi đấu trường đấy riêng tại cái giải à, Nation Cup thì Armenia đã chỉ có một chiến thắng trước Ireland ở cái trận lượt đi và lượt về phải nhận thất bại ngược trước Ireland với tỷ số 23 này. Đó bên cạnh đó thì đều thua rất là đậm trước mọi đối thủ như là trận thua 0-5 trước Ukraine này, rồi thua 1-4 trước Scotland này, đó rồi thua 0-3 cũng trước uh, Ukraine này cũng là 2-0 trước Scotland đấy một cái thành tích khá là tệ nha anh em và ở hai cái trận giao hữu hồi ở tháng 11 uh, ờ, năm ngoái thì Albania cũng đã hạ cái thằng Armenia này ngay trên sân nhà với tỷ số 2-0 đó và trước đó thì Armenia cũng có được một cái trận hòa với tỷ số 2 đều trước cái thằng mà Kosovo thì cái phong độ của Armenia phải nói là khá là tệ hại khi mà đến với giải đấu này nha anh em có một cái sự chuẩn bị không hề tốt chút nào đấy còn về đội khách Thổ Nhĩ Kỳ về đội khách Thổ Nhĩ Kỳ thì cái đội bóng này đang có được tổng cộng là ờ, uh, 6 chiến thắng, một trận hòa và ba thất bại ở 10 trận uh, thi đấu gần nhất trên mọi đấu trường. Đấy, riêng tại cái giải Nations Cup thì Thổ Nhĩ Kỳ đã có một cái phong độ rất là xuất sắc khi mà thắng được uh, đến uh, uh, 4 trận thua một và hòa một đấy nhưng trong 4 trận thắng của Thổ Nhĩ Kỳ thì đều giữ sạch lưới luôn nha anh em đó và có những chiến thắng rất đậm như là 4-0 trước uh, uh, Bắc Israel này Ireland này đó rồi thắng 6-0 trước uh, lít hoan này đấy rất là nhiều trận thắng đậm luôn và ở hai trận giao hữu mới đây hai trận giao hữu mới đây ở tháng 11 trước khi mà bước vào cái thềm à, giải Euro này thì Thổ Nhĩ Kỳ cũng đã có hai cái chuyện trận à, chiến thắng 2-1 trước à, Cộng hòa Séc cùng với Scotland trong cái khuôn khổ giao hữu đấy một cái phong độ khá là tốt uh, dành cho uh, Thổ Nhĩ Kỳ nha anh em và trong lịch sử đối đầu thì cái cặp đấu này đã từng đối đầu với nhau hồi cái năm là 2008 2009 đấy thì ở chặng lượt đi lẫn lượt về của vòng loại World Cup ở vòng loại World Cup Championship thì Thổ Nhĩ Kỳ đã đánh bại thằng Armenia này à, tổng hai lượt chặn là 4-0 2-0 ở chặng lượt đi và 2-0 ở chặng lượt về đó dường như về con người cũng như là thành tích đối đầu rồi về phong độ nói chung là về tất cả thì à, cái thằng Thổ Nhĩ Kỳ đều trên cơ đều trên cơ cái thằng Armenia rất là nhiều đấy và anh em hãy xem thêm một ít thông số về hai đội này như là thằng Armenia đã không thắng ở 7 trận gần nhất đó và ở bảy trận nhất thì Armenia đều bị uh, uh, đều không thể giữ sạch lưới còn với Thổ Nhĩ Kỳ là cũng không thể giữ sạch lưới ở bốn trận gần nhất đó và có một điều đáng chú ý là cả Thổ Nhĩ Kỳ và Armenia đều có những cái trận đấu diễn ra đều xuất hiện ờ, với ba bàn thắng trở lên rất là nhiều đó với Armenia thì có 5 trên sáu trận có trên ba bàn thắng này còn Thổ Nhĩ Kỳ là có 8 trên 10 trận cũng có trên ba bàn thắng đó và ở Thổ Nhĩ Kỳ thì 4 trên 5 trận gần nhất thì uh, Thổ Nhĩ Kỳ uh, cùng với đội bạn đều có được bàn thắng Đấy, và thêm một việc nữa là Thổ Nhĩ Kỳ chính là cái đội mà mở tỷ số nhiều nhất ở 7 trên 9 trận ờ, đấu gần đây đó còn nhiều cái thông số khác cũng như là về cái ờ, số ờ, thẻ thẻ phạt hay là phạt góc thì anh em có thể thấy là à, Thổ Nhĩ Kỳ đã có 6 trên 6 trận đều phải nhận dưới 4 thẻ mà thôi đó về mức à, xỉu thẻ rất cao cũng như cái thằng mà Armenia thì 7 à, trên 8 trận gần đây của Armenia thì đều về với cái cái tỷ số là 10 góc trở xuống đó cái số góc của Armenia thường thi đấu được thường là về mức xỉu nha anh em thì nhìn vào hai cái à, hai hai cái thông số về thẻ phạt với uh, phạt góc này thì anh em có thể đầu tư vào cái mã xỉu thẻ ở trận đấu này cũng như là xỉu phạt góc ở trận đấu này đấy thì xỉu thẻ xỉu phạt góc trước tiên là hai mã kèo này anh em có thể đầu tư nhé anh em đó nếu như mà anh em kết về hai cái mã xỉu thẻ cũng như xỉu phạt góc thì anh em có thể vào ok cho anh em và vì sao vì sao mà tiến lại kêu anh em là anh em nên chọn cái uh, nên nên nên chọn đội chủ nhà Armenia đi thì uh, với cái hiện tại tuy tỷ lệ chấp rất là cao nhưng tiến vẫn ưu tiên vẫn kết cái thằng Armenia nhiều hơn vì với cái lợi thế chủ nhà cũng như là uh, ở cái lượt những cái lượt trận đầu tiên thì theo anh em thấy đó những cái đội chủ nhà mà nằm ở cửa dưới thì đều đa số đều có những cái kết quả có lợi cho uh, họ đúng không như là những những cái trận đấu vừa qua anh em đã theo dõi vòng loại Euro anh em cũng có thể thấy giống như điển hình như trận này tuy là thằng Armenia có phong độ khá là tệ cũng như là xếp hạng thua Thổ Nhĩ Kỳ đến 50 bậc trên bảng xếp hạng nhưng chắc chắn chắc chắn là cái thằng ờ, Armenia này sẽ sẽ sẽ chơi với cái sơ đồ là thủ thủ toàn tập luôn chơi phòng ngự thủ ờ, phòng ngự phản công trước cái thằng Thổ Nhĩ Kỳ nên ờ, và và và thêm một việc nữa là Thổ Nhĩ Kỳ này nó sẽ chơi là tấn công toàn tập trước cái thằng Armenia đó nhưng về cái hàng tiền đạo của Thổ Nhĩ Kỳ thì đang có phong độ ghi bàn không được tốt đâu anh em vì những trận đấu này thì không nói lên được điều gì hết vì những cái đội bóng này đều là những cái đội bóng yếu thôi như thằng Lithuan này hay là đảo ờ, Bắc Ireland này đều là những cái đội bóng nhỏ những đội bóng yếu thôi anh em nhớ nhé đó như Luxembourg cũng vậy những đội bóng này là nằm ở top ngoài top 100 thế giới thi đấu rất là tệ thậm chí là xếp hạng sau Việt Nam nữa đấy cho nên những cái trận thắng đậm này cũng không có nói lên được điều gì nhiều đó anh em còn ngược lại anh em thấy cái thằng à, Admiral tuy tuy là thua tuy là thua rất đậm trước mọi đối thủ nhưng các đối thủ mà Admiral phải đối đầu đều là những cái đội bóng mà xếp ở thứ hạng mười mấy 20 thế giới không à đó 20 rồi hai mấy thế giới nói chung là những đội bóng rất là mạnh mạnh hơn cái thằng Thổ Nhĩ Kỳ này rất là nhiều đó anh em nên nhớ cái việc đó nhé cho nên với cái mã, mã kèo hiện tại anh em đừng có nhìn vào vào cái lịch sử đối đầu hay là cái ờ, thông số uh, uh, cái thông số phong độ mà anh em đánh giá cái đội uh, Armenia là thi đấu tệ đấy anh em phải xem anh em phải xem kỹ là những cái những cái đội tuyển mà hai cái đội này phải đối đầu là là ai đó giống như Armenia thì đều gặp những ông lớn những ông lớn ngoài top 20 top hai mấy thế giới thôi còn ngược lại Thổ Nhĩ Kỳ chỉ gặp những đội bóng ngoài top 100 mấy có khi là top 200 thế giới đấy cho nên những cái trận đấu của Thổ Nhĩ Kỳ đều thắng rất đậm thì đều là cái điều mà dễ hiểu thôi đúng không anh em đó cho nên Tiến sẽ không ưu tiên anh em ờ, vào nhìn vào cái phong độ mà cũng như cái bảng xếp hạng về FIFA mà đầu tư vào Thổ Nhĩ Kỳ vì cái trận ra quân đó cái trận ra quân trên sân nhà chắc chắn cái thằng Armenia này sẽ quyết tâm rất là lớn với cái lợi thế được thi đấu trên sân nhà và Thổ Nhĩ Kỳ cũng không phải là một đội bóng có thành công rất là mạnh đâu chỉ là mức ở mức tầm trung thôi đó và đặc biệt nếu như thằng Armenia này mà chê phòng ngự uh, chắc chắn ở trận đấu này thì sẽ cũng sẽ rất khó để Thổ Nhĩ Kỳ có được một chiến thắng trên Armenia nhưng và tiếng dự đoán cho dù mà Thổ Nhĩ Kỳ có thắng ở trận đấu này cũng thắng với cách biệt từ một bàn trở xuống mà thôi đó cho nên anh em đầu tư vào mã kèo mà Armenia được chấp 1.25 là cái mã kèo mà mà tốt nhất cho uh, cái cuộc đối đầu này nếu như mà anh em kết với cái mã kèo của tiến thì anh em có thể đầu tư ngay bây giờ luôn ok cho anh em thì tiến sẽ chốt cho anh em duy nhất mã kèo là Armenia được chấp 0.82 ờ, được chấp uh, ờ, 1.25 cả chặn và với mức là bỏ 1 ăn 0.82 thì đây chỉ là những cái ý kiến mà tiến lên video cho anh em tham khảo trước trận đấu thôi anh em nhớ nhé chưa có gì là chắc chắn ở đây cả à, và chắc chắn là trước trận đấu trước trận đấu tầm một tiếng khi mà có đội hình chính thức cũng như à, tiến biết được những cầu thủ nào đá chính cầu thủ nào dự bị lúc đó thì tiến sẽ đưa lên những cái mã kèo chuẩn xác hơn cho anh em trên nhóm ok anh em thì hiện tại đây chỉ là những mã kèo tham khảo thôi nhé anh em nhớ nhé hợp mã với tiếng anh em có thể vào luôn còn không thì thì muốn chắc ăn hơn thì cứ đợi uh, à, tiếng gửi kèo lên nhóm đi và để vào nhóm của Tiến thì rất đơn giản thôi nhóm sẽ không thu lọc phí gì từ anh em hết quan trọng là anh em phải chơi cùng trang với Tiến đó để chủ động nắm cái trang để chơi chủ động vào được những mã kèo mà mình thích cũng như là có thể ra vào bán kèo hay là vào kèo gì đó đó anh em cũng có thể đợi uh, ờ, chặn bóng nè đợi đợi chặn đấu này mà nó lăn 50 phút anh em coi chân của hai đội anh em vào cũng được vì anh em chủ động cầm trang mà đúng không không cần phải báo ngoài trước ba bốn tiếng để làm gì hết anh em chơi như vậy anh em rất là thiệt luôn và cái điều kiện thứ hai là anh em phải có một cái số vốn tối thiểu cũng phải từ một hai củ trở lên anh em nhớ nhá số vốn ít nhất cũng một hai củ trở lên đó và tiến xin nhắc lại cái việc mà chơi cùng trang với tiến thì bắt buộc anh em phải có được một cái số tài khoản ngân hàng thì cái số tài khoản ngân hàng của anh em là phải có một uh, có xài cái uh, ờ, chuyển khoản online nhé thì nếu như mà anh em đạt được những cái điều kiện mà tiến đưa ra thì tiến sẽ đưa tất cả anh em vào nhóm uh, một cách miễn phí nhất đó đặc biệt là những anh em mà đang thua tha ở cái vòng loại world cup vừa rồi thì cái Elgo này chính là cái cơ hội mà để cho anh em có thể gỡ gạt lại uh, uh, các cái số vốn mà anh em đã mắc thì uh, nếu như mà anh em uh, muốn